hành trình để câu uh, ờ, cá lóc chinh phục những con uh, ờ, cá lóc gọi là xương sậu nhất các bạn ờ, xem video nhớ những nút đăng ký kênh để ủng hộ nha giờ nga nhờ nha bữa mà xuống cú đâu dính cái lóc lên sạc thụ <laughs> môi nó hiệu quả à. khỏi gỡ ừ. cả sọt nó đang to ghê đấy khỏi à, cách ờ, câu ba ba bằng à, câu mồi sắc như thế này không biết à, sư phụ và chị bảo tân ờ, tân hay không hay là muốn ra cân ngô nội à siêu to khổng lồ à cho lấy cái sấy <laughs> bên kia lên cả rất là to luôn mình thì mắc mắc cây mắc cả mà mắc cây <laughs> Ô, con này khá này Khá là to luôn Ô, chạy à siêu to khổng lồ luôn đây Woo. rất là to luôn rất là to luôn bây giờ tiếp tục di chuyển sang hồ để à, đặt bắt ba ba thôi phải học nghề bắt ba ba của anh quỷ này thôi chứ chưa học nghề được nước rất là mát nước từ ruộng lúa ra luôn các bạn hả bà ba nội đấy nế cả đây rồi <laughs> ôi trời cái lóc này siêu <laughs> to khổng lồ lắm <laughs> ôi giời tôi lội tôi lội nhỏ mà ham ăn gì rồi chú nhỏ mà ngực à, à, cá gì đây uh, chạy uh, cá chim uh, cá chim cá chim cá chim ba con ơi vô uh, còn chạy vô bơ đó chun chun chun uh. nhỏ, chi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 cộng sinh wow. rồi chạy kìa đưa chim rồi ôi <laughs> sao cái chạy đấy có chết chịu lên này ôi còn liếc ôi chàng chim <laughs> chạy quán lắm <laughs> câu chỉ là phòng sánh á uh chim lá lóc nữa chạy đi đâu mày hả quý rồi chấp chấp chấp sẽ có có người hay chơi sẵn đó rồi <laughs> ui trời mái bưới cái chim mới thả lâu mới thả câu xuống để mà lâu lúc lăng mà còn có bập bố mà đôi xuống to đây con này ăn mồi to mà có cái cân cân là trộm đại bộ chiến rồi đấy rồi đồ pin ờ, này giá đây dòng của nó dòng dòng ăn thịt chim đỏ này ứng lắm mà hơn cả cà tế nữa thôi lấy vớt lấy vớt vớt quý người bên cửa hàng đồ hàng rịa chứ héo tụ tắm hàng rịa chứ rồi vừa đẹp đối chọn đối chọn mi chi khổ đến cả lóc được mà có đôi hắn cũng kêu mà xuống bậc tiếp <laughs> xuống đồ thảm bôi chung xuống bậc tiếp thành quả hôm nay một bầy siêu to khổng lồ luôn <laughs> chào tất cả anh em à hẹn gặp lại ở video tiếp theo